xa anh giờ nhớ đến em vô cùng chờ nơi đây cô đơn không có em thấy sao giật buồn ngày trôi qua miên man xuyên đêm dài lòng anh thương nhớ cứ mơ về em sâu yêu của anh dù cho ta xa xôi hai người ở môi quý em hãy tin đừng suy nghĩ vẩn vơ thời gian trôi qua rất nhanh và rồi mai đây em với anh sẽ bên nhau mãi mãi đôi ta không bao giờ xa nào cười lên người ơi đừng buồn lo chuyện gì nữa nhé em cần mạnh mẽ rồi thì cũng sẽ vượt qua thời gian cho ta biết đâu là mình yêu thương nhau rất sâu phải chẳng thứ xa để cho thêm trân trọng tình nhau bởi vậy khi mình xa giặt rào trong lòng là nỗi nhớ rằng ta được gặp nhau phương xa anh giờ nhớ đến em vô cùng chờ nơi đây cô đơn không có em thấy sao giật buồn ngày trôi qua miên man xuyên đêm dài lòng anh thương nhớ cứ mơ về em sâu yêu của anh dù cho ta xa xôi hai người ở mỗi nơi bầu trời thì trong tim anh đây luôn có em vẫn luôn đồng đầy và em ơi yên tâm anh giữ gìn tình yêu chung thủy em hãy tin đừng suy nghĩ vấn vơ thời gian trôi qua và rồi mai đây em với anh sẽ bên nhau mãi mãi đôi ta không bao giờ xa nào cười lên người ơi đừng buồn lo chuyện gì nữa nhé em cần mạnh mẽ rồi thì cũng sẽ vượt qua thời gian cho ta biết đâu là mình yêu thương nhau rất sâu phải chẳng từ xa để cho thêm trân trọng tình nhau bởi vậy khi mình xa giặt vào trong lòng là nỗi nhớ chỉ mong rằng ta được gặp nhau Thời gian trôi qua rất nhanh và rồi mai đây em với anh Sẽ bên nhau mãi mãi đôi ta không bao giờ xa Nào cười lên người ơi đừng buồn lo chuyện gì nữa nhé Em cần mạnh mẽ rồi thì cũng sẽ vượt qua Thời gian cho ta biết đâu là mình yêu thương nhau rất sâu Phải chẳng từ xa để cho thêm trân trọng tình nhau Bởi vậy khi mình xa giặt rào trong lòng là nỗi nhớ Chỉ mong rằng ta được gặp nhau